mm <clears throat> thể tự nhiều mình thôi <laughs> hello anh hiệp nhá nhiều mình có game nhiều mình thì nhưng mà không có nhiều mình để chơi với đâu chứ các bạn bây giờ lớn hết rồi anh ạ đéo ai chơi game cùng nữa hello mọi người nha nay tự nhiên uh, lượn lượn thấy con game này trông có vẻ nuột uh, free trên uh, steam tải về chơi thử luôn ngày nhạc bốc phết đấy hỏi new game chưa biết là chơi như thế nào đây slot survey game à ok slot một luôn Once upon a time, in a little room immersed in oh, the stillness of the night, a little light was flickering, seemingly unable to rest. For many years, she had protected her mistress's sleep through the darkest nights. But now, something was troubling her deeply. không skip xem để hiểu The little light gathered her magical energy and began to flutter around the room. She needed to clear her mind. Ô, sao xem bị lag thế nhỉ? Lừa She paused to look at a picture of her keeper, Alicia, with the thoughtful but determined air of someone who knows it's time to act. The girl with the sweet and ready smile was in a dark place. But the little light had a plan. All she needed was a willing helper, and she knew exactly where to find the perfect candidate. Oh my god, Betty! Let's go! Come on out, you old fur brain! ah, that nauseating sound reminds me of someone. Charming as ever assured I would leave you in peace if Alicia weren't sick. Sounds serious. Let me know how it plays out. Enough of your wisecracks. There's no time to waste. She's been taken by dream này, what do I know about dealing with demons and sick girls? But Alicia... Not interested. I always said you were just a stupid egotist, and she kept on believing you were a hero. Listen to me, you luminous little bug. I have no idea what you're talking about. Dream demons? You've gotta be kidding. That little girl shut me away in here without batting an eyelid. If something really did manage to get in her dreams, I'm sure she can deal with it. Ooh, now I understand. She hurt your pride, did she? How long have you been stuck in this box? Months? Years? Hmm. and now you're refusing to help her because she abandoned you à, Đéo này nói chuyện lâu đấy nhở, được chơi chưa? Darnation, enough with the sermon already. Just tell me what's going on, and then turn yourself off. Ah, oh, poor unfeeling bear. Alicia, our mistress, has fallen into a deep sleep. I know it sounds awfully strange, but demons are devouring her subconscious. Sounds like hogwash to me. But even if it were true, what could the two of us do about it? Trust me, you are the last toy I want to ask for help. Cut to the chase, Parasite! Okay, okay, why are you in such a rush all of a sudden? As I was saying, I can use my magic to lead someone into Alicia's dream world. You protected her from monsters in her sleep for years. Ah, so you finally admit that oh, Alicia preferred me to a stupid luminous bug when she went to sleep. I wouldn't too much if I were you. I'm just saying that even though you're just a dusty, decrepit old bear now, once you're in there, no one will be able to stand up to you. So what's the plan? Destroy everything in my path? More or less. Okay, or less. then I'll come with you to stretch my paws in the world of dreams. Stretch your paws? Maybe you said didn't you paused. explain. You've already explained plenty, Parasite. I don't want to be anyone's hero. But you and these demons are really starting to get under my... Oh my god. Con đi chui mẹ vào gương rồi. <clears throat> mẹ mà skip cho nhanh. Để ơi, đi theo này à? Ui trơn phết đấy nhở Delay phết Đùa đâu Ui Khó khó khó khó khó khó khó Trơn phết đấy Không đùa Nút S À cách để để đi xuống Ok Ok à? Ôi, Đụng vào bút chì chết luôn ạ à. Ơ kìa, ơ kìa Mẹ Đây mới đang là tutorial thôi Đang hướng dẫn Trơn thế nhở Đi quá tí rơi luôn ạ Nhảy qua đây Ok lên giường Đống chăn ga gối đệm này Cứng thế Không thể êm tí nào cả tối thế nhở Ui Đéo toàn mẹ mày smoke này Toàn mây này Ô Ra ngoài này là tuyết ạ Có áo choàng luôn này thế ta Rõ ràng xung quanh toàn là gối kiểu mà đúng không? <laughs> Vãi đái, cái gì đây? Ui. Chết, chết, chết mẹ rồi. Em không phải là người em mà thú nhồi bông chị ơi. Em không có máu đâu chị ơi. And who might you be? You don't smell oh like a filthy wolf. Are you lost by any chance? I guess so. If you would be so kind as to show me the path, I'll be on my way. Em không phải động vật. Cô bé quàng khăn đỏ này trông mẹ man sợ vậy. It's too late now. The forest is infested with abominable wolves who can't wait to tear you to shreds. And they've already caught your scent. So, am I done for? There might be a way to save your fur. If you can get to my grandma's house quickly. I vừa tìm Let me get up, I'd already be on my way. Tại vì chơi thử thôi mà <laughs> Try not to lose your way this time Ok Con này con sói à Cô bé con khăn đỏ là lại là con chó sói à These hounds are giving me the creeps. But we aren't here to run away. We're here to fight, right? No, Furbrain. This is exactly the right time to run. Thì skip luôn đi Mẹ tiếng Anh nói chả hiểu cái mẹ gì Ô bức gương Tấm gương bị vỡ à Ok vào cái cánh cổng này Vào đây chắc là vào màn 1 ở à, đây À, đây là bản đồ kiểu bản đồ ấy you are here bây giờ phải bây giờ tìm mấy chỗ này đúng không đây kiểu như bản đồ ấy đúng không cách lên là nhìn thấy ok ui mày à mày tưởng gãy chân nhảy được cao thế mà chắc là phải né mấy cái gai gai này rồi đơn giản hơi lóa nhở màu trắng nó hơi bị trắng quá Chưa đánh đấm được gì à có tiếng con gì đằng sau đây bố mày né ơ kìa làm gì nhở dẫm lên trên à ở đéo phải ơ kìa à, tự nhiên mất mẹ mấy cục máu oan ạ à. trời ơi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi tưởng nó phóng lông chỉ như vậy thôi đơn giản đơn giản không phức tạp hóa vấn đề không nên phức tạp hóa vấn đề ok đến đây chắc là checkpoint à cái này để nảy ồ mẹ chọc tí gai chết luôn ạ à. Thế bây giờ phải đi lại từ đầu à? À đây rồi Đây là từ checkpoint Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa Thế đi đường dưới à? Wait, Bear, your seams won't last long. But don't worry, stay still for a few moments. I'll use my... Can you at least try to be a bit more careful? Bear with <sighs> à, chuyện lâu quá. Hát là chiêu hưu. Cái tự hồi máu cho mình à? À là, là, là tốn mana Thế làm sao để đầy mana <laughs> Cái game này kiểu quái dị thế nhở Có mấy cái chỗ mềm mềm này Ây à Lại có một con sói này Easy Ôi trời ơi Chết queo luôn Chết mẹ Thế bây giờ đi đi qua đây kiểu gì ta Nhảy qua đủ không nhở? Ui Vừa khít luôn ạ à. Ồ có một cái kéo này Vũ khí đấy à Vũ khí vũ khí rồi wake and fear đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Wow. Rồi, try to be more careful I fused my magic with theirs to awaken their true power. You can do it. Come and get them. You can do it. Hmm? Come and get them. <sighs> Ah, splendid. Now we're talking. Let's find out what these monsters are made of. Mãi cái kéo tách ra làm thành đôi kiếm luôn ạ. Đỉnh thực sự. Ờ, được đấy. Sancho ai chà Trời ơi Có đồ chơi, có đồ chơi Có đồ chơi Rồi Trời ơi Giờ sợ quái bố con thằng nào Ai chả ai chả Con sói Hello đồng chí Ê à, ê à, ê à Ê, nó vô, nó vô, nó vô Ai Đánh khói nhở Tưởng vừa bay vừa vừa, vừa chém được chứ I would have killed them all anyway. À, giết được là lấy được năng lượng à? Ok. Nộ ấy nhỉ? Tích nộ, kiểu tích nộ cái vòng vàng này. Thôi ôi Thật chơi luôn Thôi đi bên trên đi, đi bên dưới Bên trên này có gì ui ui ui ui ui ui ui ui ôi Mày nguy hiểm đấy Hoan thịt, hoan thịt Để con hoan thịt Nhà tao là một con thú nhồi bông mà, sao lại ăn tao game kinh dị ạ à? Mày ngồi thật Ô không tài nào giết được con này à Chém ở chỗ nào mới giết được con này nhở? Con này con hoan thịt À đây là chém bên trên Ok Ôi giết nó không tiết luôn ạ à phải đi bên dưới rồi mẹ nhạc nghe nguy hiểm và đái đóng con mẹ cửa vào rồi à. à đây hưu được hồi, hồi máu này game mày em mày ui chém em đéo ung thư đấy nhở lợn game này nó kiểu nó đánh hơi bị chậm nó không đánh không được nhanh lắm à chắc phải qua đằng sau này mới chém ờ, dây này mới, mới con này mới chết okay. Just one. Chém ờ, dây phải chém vào cái gốc nó mới chết Uầy, được kill Hai weapon Heal Speed up Đây đường heal bên dưới Nhận thêm đam Đam deal with light weapon Risk to unlock, unlock ok cái speed up đã đánh cho nó nhanh đã ui tí nó rơi vào gai ơ ờ, đánh có thể nhanh tí nào đâu nhở ok mẹ sắp hết năng lượng rồi thiêu mẹ hết cái bình kia rồi ai à ai à ai à khá nhở ui phản tam ạ ôi chết queo luôn chém hai chém chết luôn ui mấy cái gai gai mấy cái gai gai mà chia ra là phản đam đấy dưới à xem bên dưới có gì ai nghe tiếng đau thế à? oh. oh, my god <laughs> gấu à I love the way you slaughter those revolting wolves. I delight in the hatred. Gặp à, cô bé quàng khăn đỏ đây nữa rồi. A reflection à, of my own mother. Sói hay con gấu á? Darnation is this monster. Did you kill it? All on your own? He's the king of the wolves. It wasn't easy to take him out, but seeing you fight, à, so con uh, vua của so I wanted to surprise you. Vua của With a giant quốc là con đéo gì nhỉ? How thoughtful of you. no, my dear. Làm gì con sói đâu? Surprise. Help! Help! This bear killed the king of the wolves. Ờ kìa, đổ tội này. Cô bé con khăn đỏ mất dậy à. <laughs> Nó đổ tội cho mình luôn ạ à. Cứu cứu à, Con gấu đánh à, vua của bầy sói What the fuck What the fuck Mẹ bị đổ tội rồi đau ấy, bị oan rồi Ôi kìa Cứ vượt được màn Phải làm gì bây giờ À đi lên đường bên trên à Ui, Còn nữa này ai mà khô máu luôn đi né né néo ơi né toàn tự đâm đầu và chết thôi chết mẹ ơi bị đổ oan rồi đồng thế nhở vô À nhảy được hai bậc này Anh bắt buộc phải giết nhá Chứ anh không muốn giết các chú đâu À đây đây đây đây Uầy khó nhìn lắm Cái này nhảy, nhảy lên từng tí này Đây rồi ai ai à mẹ cô bé quàng khăn đỏ đổ oan cho mình giết mẹ mấy con vua của bầy sói ạ à. nhảy qua bên kia á à? tới không à tới đéo đâu ai à ê kìa con này không chết à tưởng không chết ui có có có có có skill gì bên kia kìa à đây mình phải nhảy vào cái, cái nấm nhảy này đúng không ai làm gì cho đâu mà xù lông tắt lông đi tắt lông đi tắt lông đi kìa yeah. mãi còn rơi này kìa vừa nãy nhảy được hai bậc mà Thế nếu nhảy được hai bậc nữa nhỉ Đấy rồi Ui mày thế À bị cô bé quang khăn đỏ đổ tội oan nhá Mẹ cái cái nhạc kiểu Nghe kiểu dục dã tinh thần vãi nồi ạ Ơ kìa qua được Chết mẹ rồi, tôi phải làm thế nào nhỉ Đi con đường nào game này đánh kiểu từ từ vậy Gọi Discord làm gì anh dai Lố Ờ Cái game này không phải là nó chơi kiểu như là ờ, Có mấy thằng liền Có mấy thằng liền Chơi kiểu như có mấy thằng liền em Game đang chơi á à? Game nào nó kiểu kiểu là mấy thằng liền xong rồi nó kiểu là kéo nhau ấy kiểu thằng đu thằng bám ấy Đợt trước bọn thằng đội chơi game kiểu này game em đang chơi á à? không biết ờ. game này game free em à? có đã, đã chưa xem gameplay không biết là có ấy đâu Cũng người thì nó mới vượt qua kiểu như là một thằng kéo này một thằng bắn xong rồi một thằng tạo khiên các kiểu gì gì đó kiểu dạng như thế mà đợt trước anh nhớ dạo vậy game này nặng không 5 ghi thôi. Đâu, game này single play thôi anh Single á? Ừ. Xem xem game gì? Uh, The Dark Need uh, ờ, Tale Em để ở cái phần mô tả ấy Em biết đọc là gì? Dark Need bóng tối hay là Need Dark Need bóng tối Dark, Dark Kid là, là tối nhất đấy này á đắt tối ấy đắt kịt tối nhất ấy tắc est ấy. À, đắc viết viết liền gì ờ giờ đắc rồi gì nữa bao nhiêu bản bao nhiêu ta le ta le ta le ta le ta le Single play thôi Single play thôi Tự nhiên hôm nay lượn lượn tìm game free thấy con này trông có vẻ hay Tìm được GTA thì phải kiểu đông người uh, server nào không có súng để chơi cho sướng Mà GTA có cần phải mua không? Mình đau đau có, có tài khoản đau về là được đau về là được chứ đúng không? em à, không biết không biết roleplay ờ, nó có bắt phải mua không hình như bắt hay giá hả hình như bắt phải mua đấy chắc anh có anh chơi roleplay rồi nhưng mà chắc anh có thật của ta em có mấy nick hả ta em có mấy nick này. ở steam em có epic em cũng có không biết hình như rockstar em cũng có rồi mày họ họ xem à, mày hỏi tìm server xem nhà chơi roleplay không, không không có thời gian mà chăm đâu đi chơi tối được em không phải trăm bãi đâu chủ yếu là cái server nào nó không bắn súng các kiểu chơi ấy nó hay bắn súng loạn cũng phải sau đấy mình nhảy được hai bậc thôi bây giờ đéo nhảy được nữa nhỉ mày livestream bị delay 15 giây à không biết nó tự delay đấy em cho độ trễ thấp nhất rồi mà đau thế nhỉ ok kìa đêm này cái kiếm này nó bị đánh từ từ đéo gì nhở kéo ăn được cái bên kia xuống nước được không mà nhạc đéo gì nghe khẩn cấp vậy nghe khó chịu vậy đái ạ Rồi ờ, đi tiếp Kệ mẹ nào Tiếp tính sau Ok Mình đây rồi What in tarnation happened here? I don't know, but I don't like it one bit. Let's hurry along, shall we? <laughs> That was incredible. Ôi, con này nó giết hết cái nhà này rồi. Watching you fight. What are you? You have been excellent. <laughs> Now I just have. Đâu cần đọc. Nghe nhạc khó chịu nhở ui, Cái cây bị cháy à Lửa này rơi xuống người mình à, Tưởng lửa này rơi xuống người mình cháy luôn Thứ là vấn đề giải quyết Kiểu gì Ok đi đường nào đây dưới đi xuống game này có vẻ hay nhưng mà không hợp livestream mấy nhở cái nhạc nó không vui tươi gì cả nghe trông mẹ áp lực vãi nổi kìa trượt chân xuống đấy rồi nhỉ rơi xuống nước Rơi xuống nước cho hẹo luôn Ây à Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, thôi anh bạn này Chết mẹ cho nhanh Gấp xe nhở? Nghe, nghe nhạc rất chia gấp nhé Funny. Let's leave the nhạc khó chịu thật để nhớ bố mới tắt mẹ nhạc đi Ây Cái menu Skill tree Đéo tắt đường nhạc à Level up ok u dính một tí thôi cũng thấy ạ uh, không hồi máu luôn a a a a Uầy, khó phết đấy đùa đâu ấy à ờ à dưới lại về Trung Phú à ai à một mũi máu ui bơi được này đéo được đéo được đéo được từ nước mất máu sao dưới này có con cá nhở dưới này có con cá phải phải bơi được chứ chết mẹ ơi bây giờ lên cái chỗ này kiểu đéo gì kiểu gì này mày thế kiểu... đã định bảo kiểu gì cũng mất máu game này không vội được đánh từng con một À Ồ mẹ Máu hồi Tốn mana phết đấy nó đón đưa đầu ra ui tiếng cười ghê thế mấy con dây con này giới đồ chơi hay à. ok nhá ok nhá ok nhá ok nhá ok ok luôn ok luôn bố mày vặt từng thằng một bố mày có skill bên dưới này Chết rồi, mình lỡ nhảy xuống rồi Mẹ lỡ hai skill này Ê. À, cái vòng kia là vòng vòng level up Lên level suốt này Tình hình phải cộng thêm máu rồi nhỉ phải cộng mắc đường đánh nhau trước cộng cái máu đi không hồi máu hay chậm á cua đấy à cộng thêm độ dài máu à, hình cái kéo mà nhở cái thanh máu của mình hình cái, hình cái kéo mà à đây rồi đường đường đường đi xuống dưới đây rồi nhở này phải có đát rồi bây giờ mình đã học được đát đéo đâu Hôm qua đấy ăn ăn kiểu đéo gì cái đấy phải đát qua cục đầu ở đây chết hẹo cũng nên đấy mất máu mà đéo được như cái đấy phải có đát game khó phết đùa sù lông lâu đéo đéo hơi lâu thế ui còn mẹ uầy, tỉnh đòn phết nhở cái này chả có gì cả Được rồi hình như xuống đấy Không nhảy quay lại được là phải, phải, phải, phải đi tiếp rồi Không nhảy quay lại kia được rồi quay lại đường này à còn một máu này ai à, thề mấy mấy con này khó chịu vãi đái ạ à. xù lông lâu đéo chịu được cái nhạc thì rục rục nữa chứ rục bắt mình phải nhanh kiểu cảm giác bị bị thúc và đít phải nhanh ấy chơi khó chịu vãi cái này dụng đúng không nhỉ nếu phải à? đi thẳng đi theo luẩn quẩn ở đây đây rồi có trưởng ấy ăn được trưởng rồi này đánh trưởng kiểu gì nhở đánh trưởng kiểu gì ta à Ơ ờ, kìa Bọn bị móc lốp ấy Hay nhở Con này chém nó Cảm giác nó bị kiểu nó gì Game này game đánh chậm Nhưng mà game đánh nhanh Ai Ui, Thế mà cũng xính á Mẹ Điều thế được ơi nổi đấy con tí kia cũng xính á à à à à à, à. không qua được à nó buộc phải đi bên dưới à thể để ui ui ui ui đéo thể để ý được cái kia luôn khó khó khó khó khó khó you are here à quay về được này à quay chỗ teleport Hình như mình có trưởng ở đoạn đầu mình chưa ăn ra ấy ơ ờ. ờ, quay về từ đầu em nào sói sợ đéo gì nhỉ chém được liên tục này ừ có gì mình chưa ăn nhỉ bái là nổi dọa tao ai à ờ ấn nút W được mà Thế đéo nào sao không ấn được nhỉ? Đây. Ôi đây ôi. Tưởng đây rồi, để đây là Ây chà, còn có skin nhân vật nữa à? há quá nhỉ thế dùng kiểu đéo gì melee attack shot rank with blade đấy có blade rồi mà à này à này này này này này này uầy được tê giờ được đấy cầm được vũ khí khác à xịn xịn xịn à chém hai cái là nó nó nó nó bung ra chém ba cái là nó bung ra xa à hai cái hai một hai ơ à, lúc thì chém hai lúc chém ba thì téo là nhỉ đi xuống dưới được này À cái chỗ này là chỗ mình đi Mình vẫn phải đi qua bên đấy Qua đường bên trên Ok mình đang đi lộn lại mà đúng rồi chỗ này chắc chắn lắc qua rồi đây hình con hoàn thịt này hoàn nắp ấm chưa phá được mấy này nhỉ mấy đi khó chịu thực sự luôn Biết sói nào Biết sói đâu rồi Không có con sói nào đây à Chán vậy Đây rồi Bây giờ mình phải lượn vào luôn à À nhờ cửa đá đúng không có cửa đá chắn rồi Không vào được Không thể nào vào được luôn á Mình phải có quả nhảy cao Còn đấy mình còn nhảy được hai hai lần cơ mà nhỉ Không vào kia làm sao ăn được cái chiêu đấy như trong này đấy Trong này có chiêu gì này chắn phải có đường vào chứ em biết không thể quay lại được rồi Đã đi không quay lại được Game này cũng kiểu thuộc loại cây cuốc phết đấy Đùa Ây hà, Tí rơi tí rơi tí rơi này bây giờ được ít kinh nghiệm lắm rồi Cái con thua đi thẳng đây Ô, oh, hết nhạc bị dục rồi này Nghe thấy tiếng suối này Ngon Ui Nhìn dưới nước lâu quá bị mất máu đúng không cổng giữa còn cổng cuối chưa đến thôi đi tiếp cổng ba luôn mình còn bỏ lỡ cái gì ở đoạn giữa này không nhỉ đi check thử nhà này bị thiêu rụi hết rồi này không đi tiếp được phải bị rơi xuống ở à đây đoạn dưới hầm này mình chưa đi này còn đấy mình đi bên trên này đoạn này qua thế đéo được dạ. Mày toàn gai ở dưới này Đéo được, lừa rồi Lừa, lừa, lừa, lừa, lừa, lừa Lừa rồi, bắt buộc phải đi lên trên ma mị rồi lại có nhạc ma mị rồi vừa mới tắt nhạc được tí đỡ căng thẳng giật không ta dưới nước lâu quá bị, bị ăn trưởng ạ dưới nước lâu quá bị mất máu Hiu ngay Chưa trưởng gì mới À. tại bằng gãy cánh ngay mẹ để chỗ đấy mẹ mấy lần thoát tim quyền man dợ rồi Uầy Đánh trưởng ở đây nó phản phản ngược lại Chúng mới con rơi luôn ạ Hợp lý chơi chậm quá trên đây Ô kìa Nó dính hai phát là không chết ạ À bên dưới là ở cái đoạn này đây rồi Làm sao để qua ăn được cái kia nhở Cái kia cái đát đúng không Ê à Khoai nhở Chưa nghĩ ra cách nào để ăn được cái kia luôn hai bậc ra đục đầu ở đây sẽ bị mất máu này vẫn là không thể ăn được kể cả có không đụng vào kia không bị mất máu thì cũng không thể nhảy qua được qua được ạ Đây rồi Ơ à, Đây mới là tấm gương thứ ba đây à <laughs> Oh my god Boss rồi I knew that you wouldn't die that easily. Thanks for the vote of confidence. I've got the room. It's enough. <laughs> um, maybe I should have warned you about something. In the midst of blood, I get much stronger. 오이야 오이야 오이야 mà hưu Ui ôi ôi Mày nồi con này im ba thế Trời Làm đéo có thời gian hưu máu nhở Okay, ja. ai à đéo được luôn á nói chơi ghê thật ui mẹ cô bé qua khăn đéo gì đây bây giờ còn đéo quay lại được cơ mình chưa có cái trưởng đát kia chưa lấy được trưởng đát kia mẹ khó đánh quá cho đấy được trưởng phi thân nha mẹ ơi cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích này đã khác rồi ai à con chó gì hả? Ây à, Ui ôi ôi nó phi này mẹ đỡ đỡ đeo được sao ba bước đi tìm lung tung ôi ôi ôi khó vai gần rồi ui ôi ôi chiều mới à <laughs> chiêu mới nữa ô còn đéo chém được cái dao nó máu nó đâu còn đéo biết bao giờ mới thắng chết mẹo Đánh này đến Tết thì đéo thằng nó ấy à Mày biến ra đây Mày biến ra đây Mày biến ra đây mẹ mình kéo vào gần nó toàn chơi chiêu này ạ ai con chó này hơi hơi hơi ui kéo kịp chạy luôn ạ à. ai ai ai ai ai ai à! mẹ nó phi thật như được mùa ôi anh ơi ôi trời ơi em xin anh đấy mẹ anh im ba vừa phải thôi anh ơi coi tưởng đát làm sao mà né được con này nhở từ từ không vội không vội không vội nhưng mà mẹ đéo trưởng đát sao mà mẹ vượt được con này kìa lối game à đâu rồi thì sao mình lại mẹ nấp ở trên này rồi Ơ kìa Bug ghê mà nít E heo vĩ ách tắc C fire Magic gem Bao nhiêu trưởng liền <laughs> Có dùng được đéo đâu E này E không được này F không được này C không được này Ơ kìa Lại bị bay lên trên rồi Game lỗi rồi Khó này game bị lỗi à Đấy, sống mãi với mày luôn gì Anh chơi bình tĩnh ạ. À. Ai à? chiếu im ba thế <laughs> ôi ôi ôi tha em anh ơi mẹ mày chơi game này khóc ờ kìa kìa Má chó ấy À bố mày biết cách khắc chế mày rồi Con chó này À À con chó này kia đúng không rồi biết rồi thổ máu mày mười lần mười lần đánh với mẹ cô bé quang hát đỏ mười lần tỉ thí bó tuất với cô bé quang hát đỏ quên mất nó còn có chiêu mẹ đứng ở trên mẹ bắn nữa ạ Ô máu luôn Ây à, hiểu được Từ từ Đổi, đổi, đổi, đổi phím, đổi phím, đổi phím Phải chơi bằng phím nhanh hơn ấn bằng chuột ạ à? đánh bóng phím chém nhanh hơn console là attack đéo đổi được phím à console bên trái mới dùng được à rồi Kìa Bao giờ nó mới chết Ơ Nó cũng chết rồi kìa <laughs> Vãi nồi khô máu hai đứa chết cùng nhau ạ à. Vãi nồi game khó thế nhở ship có ship được đéo đâu làm đéo gì đã có mẹ à, đát đâu mà ship đéo đát đéo qua được đây rồi qua đây này phải mất máu à Chưa lấy được cái đát làm sao mà qua ta Mẹ mày bị kẹt phím ship rồi tít tít tít đéo gì The little fairy's voice boomed throughout the cave, with the force of a mighty roar. The roar grew louder and louder still. The cave itself was roaring. Phá đảo rồi. To the vault, everything started shaking. The cave was collapsing. Teddy ran towards the sunlight as fast as he could, Teddy dodging the deadly rocks that were falling all around him. He summoned up his last reserves of energy. Phá đảo rồi. and he leapt out of the cave just before it came crashing down behind them. Safe from danger for now, Teddy and Letty Pop Ở ờ, kìa. À, mới qua được màn một à. once I have to agree with you. Trưởng thì đéo có mấy trưởng mẹ mày chơi màn sau thì đéo được. Uầy, màn này phải leo lên trên à? Từ từ, quay quay quay lại đây để lấy trưởng đã. Không có không có trưởng đát thì đéo chơi được đâu à, cái chỗ này còn chưa qua này Búa phết nhở Cái trường kia đoạn nào ta Ô còn cá nữa kìa Mà làm sao để lặn được Sau khi rơi xuống nước một, một lúc thôi Là bị mất máu rồi Sao khung hình thấp thế nhỉ giật giật này Game này nhẹ mà Ê à Mày, mày con rời này đâu ra đây Đền máu cho anh à Uầy, nhiều rơi thế nhở Hợp lý vãi nồi trò này không, không có map nữa lú vãi nồi ạ à. cái đường nào một lần à đoạn này nhảy xuống dưới được nhưng mà đéo nhảy lên được luôn quay ngược lại Đéo hiểu kiểu gì Ây à Quay ngược lại ăn đòn Ăn đòn một phát nữa được ai theo hiểu kiểu gì sao ấy mình nhớ mình nhớ là nãy nhảy được hai hai bậc mà cũng nhảy hai bậc mà cầm đồ nặng quá loạn hết này táp tủng đồ đạc còn phải đến nơi mới mẹ mày ấy thì mày ấy được à, luyện lên ít máu ra xuống được Đéo hiểu game lỗi đéo gì đấy Thề luôn cái này đéo ăn được thì chơi bời đéo gì Em làm bị ảo à các kiểu đéo dùng được ảo thật đấy kìa dính hai phát đéo chết game lỗi vãi lìn ấy à nổi đấy ờ à, con này bay bay được này. ăn nấm đỏ bay bay được này con nấm đỏ hơi bay bay ạ bỏ tay bỏ tay bỏ tay con game này rồi rồi cút sang màn mới trời đéo ơi mẹ What's the shiny bag? Ơ kìa, gấu bông biết ăn à? Biết ăn hạt đậu à? Ôi, ôi, ôi, cái nồi xảy ra vậy? What the Nothing. I just ate the magic beans. Can a bear not get hungry in this world? You're hopeless. But Since you haven't exploded, let's figure out how to make the most of your new powers. Ta skip đi, nói chuyện đéo nhiều. À, bây giờ mới dùng được chiêu F. sạc điện luôn à. Uầy, được C à Mẹ chém phát dụng luôn Đéo nói nhiều Thì đi qua đây kiểu đéo gì ok kìa Đây rồi Uầy Cây gai à Mẹ mày biết rơi xuống đấy thì ăn đủ có Ok Ta có gấu điện À cộng chém hết tầm Holy fuck Cục đầu này Khương nữa Đát đéo đâu mà đát Trời ơi Ơ kìa Mẹ rơi đúng ăn trên luôn Thề Đã ăn được đát đâu mà đát Cái đát để ở ngay chỗ kia sao ăn được qua được nhở từ từ nhá vẫn được vẫn được vẫn được đây à cái hoa khô này ui của gai ạ tưởng là hoa khô này nó sẽ bị rụng hóa ra là nó có gai mở cửa Trời ơi Ơ kìa Mẹ khó thế Sao chơi Ui Phải nhảy qua nhảy lại giữa mấy cái bông này kia rồi Bông có gai rồi con nhảy chỉ cái cái cái lá màu xanh kia không ăn thua. À. Ơ kìa. nặng quá là bị rơi xuống tận dưới này luôn ạ à. mình game làm béo khó chơi thế trẻ con làm sao mà chơi được game dễ thương này phải làm game dễ chơi thôi chứ để mẹ mày trầm cảm đấy mẹ bắt đầu trầm cảm với tựa game này đấy giật đấy nhở Ý tưởng game là hay nhưng mà mẹ Game làm hơi Hơi bị lỗi mà cay cú thế nhở Đéo có đát đát không chơi được mà này bắt buộc phải ăn được cái đát kia qua đây tốn bao nhiêu máu này không có đát không xẹt ngang qua được đấy những pha này là phải có đát này nhảy lên toàn bị nó ấy à làm cái đéo gì nữa đấy không có đát làm sao xoẹt qua bên kia được chịu kiếm lỗi Hay thế nhỉ nhảy từ trên cao vãi nồi xuống đéo chết mẹ à mày ăn cuối còn chưa ăn được gương cơ chơi cái đát phải nhảy à, lấy được cái chiêu nhảy hai bậc ở đầu game ra á thì thế lỗi hình như mình vẫn một trưởng mình chưa chưa lấy thì phải kiểu gì nhở Hề tìm lỗi đéo chịu được cái ship liên tục là cái nào nhỉ này à thể nào nhảy qua đấy được Ngu à như phải có nhảy hai bậc chứ Vừa nãy mình còn nhảy được hai Mình nhảy được Nhảy hai bậc một, một lần mà giá mẹ một sao mẹ nó có đéo đâu Trời ơi, game ơi Game đéo thì lỗi game rồi Game này chắc bị lỗi rồi Chứ còn cái gì nữa Không lỗi thì tại sao lại không ăn được cái kia đi từ đầu hơn mẹ rồi Không bỏ lỡ đéo gì đâu dưới này có quần què đâu sáng quắc này sáng lóa đó thề Tìm lỗi nặng luôn á Nhìn có vẻ hay Ơ cái hình con ấy ở đây mẹ này tối om luôn ạ Mẹ game tương phản có vấn đề à kìa Còn một cái kia chưa ăn kìa Sao phải ăn cái kia Mới ăn được cái đát ăn thế này kiểu gì đi Ở à đây Đúng đoạn này à Đéo phải Ăn cái này kiểu gì cũng mới là điều quan trọng này khó hiểu Sao để rơi lọt cái kia được xong rồi mẹ cách nó đéo cho xuống ở à đây rồi đánh bao giờ cái này mới nổ này đâu có nổ Nó kìa Có công ai sắt có ngay nên kim à cả điện rồi đánh rồi con nổ đéo đâu đường này đường cụt rồi thêm lỗi rồi thêm lỗi rồi thề game không không lỗi lòng con chó luôn chơi game này nữa này thế nhở mất mẹ hai tiếng đồng hồ như kẹt beu